Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh Nguyễn Hòa Guitar Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cấu tạo của cây đàn guitar nhé mọi người Và cây đàn guitar thì nó có 3 phần chính đó là đầu đàn, thân đàn và thùng đàn Đầu đàn này thì nó sẽ có các khóa đàn để điều chỉnh độ căng trùng của dây đàn Và dây đàn thì nó có 6 dây như này Mì. tiếp theo đây là ngựa đàn à xin lỗi đây là lược đàn lược đàn để nó chia đều các khoảng cách dây này đều nhau tiếp theo nữa là đây là phần phím đàn đây nó có nhiều phím này phím đàn thì nó được làm bằng hợp kim nó rất chắc chắn mà không bị mòn mòn tiếp theo ở giữa các phím đàn này là ngăn phím ngân phím thì là mỗi ngân phím này là nó sẽ có một nốt khác nhau đây là chỗ để chúng ta vậy sẽ bấm vào nhé ví dụ này Đấy chưa mỗi ngân phím là sẽ nó có một à, âm khác nhau nhé tiếp theo trên cần đàn này thì nó sẽ có các cái dấu chấm này Đấy, trên khoang 5 này 7 9 12 Đấy, mục đích của họ là để cho mình dễ nhớ thôi ở trên thùng đàn đây đây là phần quan trọng nhất ờ, đây là cái phần à, à, ngựa đàn đây ngựa đàn này tác dụng là nâng cái giày lên cho nó khoảng cách này nó nó vừa vặn nó nó không bị sát quá và không cao quá tiếp theo đây là cái phần uh, chốt dây đây chốt dây này để à, căng dây còn cái cái này là để chống xước mình quạt trả pin thì nó thùng xước đàn thùng đàn này thì là bằng à, gỗ tốt gỗ ưu điểm là nó sẽ uh, âm thanh đưa ra âm thanh tốt mà người ta sẽ làm một cái thùng đàn nó chắc chắn và nó kêu vang như này Đấy. khi mà cái dây này nó rung lên ấy, thì trong cái thùng đàn này nó sẽ cộng hưởng và nó sẽ khuếch đại âm thanh nó to lên và đến tai chúng ta nghe thì nó rất là uh, to và hay rõ ràng